mang cho nhiều người xem mang cho nhiều người xem mang cho anh em dọn rửa xem họ đánh giá chiếc xe này mới đi khoảng khoảng ba bốn vạn nhưng mà nhưng mà khi mình nói con số thật thì họ không tin Giới thiệu với anh em chiếc xe 4Runner 2016 nhập Mỹ dành riêng cho thị trường Mỹ. Rất tiếc là thị trường Mỹ lại không có Land Cruiser Prado, không có Land Cruiser. Tại sao như vậy? Bởi vì đơn giản thôi là thị trường Mỹ họ sẽ yêu thích những chiếc xe có trầm to hơn và cơ bắp hơn. Đó lý do tại sao mà là Forerunner 2016 ra đời dành riêng cho khách hàng ở đây và đây là một chiếc xe rất được nhiều người ưa thích, đặc biệt là chiếc xe gia đình có thiên hướng đi off-road, thực dụng, hiệu quả, khỏe khoắn, đi xa. Mời anh em cùng xem chiếc uh, Forerunner 2016 cùng với mình. Xin mời anh em xem ngoại hình của chiếc xe. Chiếc xe này <laughs> nó có cái ngoại hình là mình liên tưởng đến những chiếc uh, xe đời mới của Toyota bây giờ. Đó là gì? Đó là thế hệ của những cái chiếc uh, uh, Cross có một cái mặt rất là rộng ở đây cái mõm rất là rộng rất là gấu nhưng mà cái này còn gấu hơn bởi vì nó là xe địa hình và nó to bản như thanh đen đen xì xì ở đây rất là <laughs> to bản và rất là gấu nó đặc trưng của người mỹ dành cho các anh chàng cơ bắp nó mà làm mình lại liên tưởng đến những chiếc xe mỹ như là humvee rồi à, lincoln những chiếc xe to to suv mà mình chưa có tiếp, thội, ờ, tiếp cận và và lái thử à, xin phép anh em là chém gió một tí anh em thông cảm bỏ qua à, về cá nhân mình thì mình xin phép là Ờ, trải nghiệm của mình đối với chiếc xe này chưa nhiều cũng như là chiếc xe to và địa hình như này nó đối với mình mà nói thì nó đang quá tầm của mình hơi quá tầm nên là anh em thông cảm một tí và xem mình uh, uh, làm quen với chiếc xe cũng như là những cái chi tiết hay ho mình khám phá trên chiếc xe này phần hông mình có sẽ có một cái bệ cái thanh uh, thanh bước chân ở đây cái lốp này nó sẽ tầm phải độ 22 21 22 nó khá là to cái mâm thì tầm khoảng độ 17 18 nhưng mà mình không nói về kích cỡ thông số thì nhiều mình nói về cái độ mới của chiếc xe này sau khoảng 5 năm sử dụng đây anh em nhìn cái mâm đi quá sáng ạ quá tuyệt vời camera chiếu sát giúp anh quá sáng rất là sáng và rất là không có vết sức nào cả chưa kể những cái ờ, đĩa, đĩa phanh rồi cái cùm phanh ở đây trong tình trạng rất mới nếu anh em nào có cơ hội uh, đi chiếc xe này mời anh em mà lộn gầm nhá mời anh em nâng cái gầm cái xe lên và khám phá cái gầm của chiếc xe thì mình đảm bảo một điều là nó rất chất rất tự tin và giới thiệu với anh em chiếc xe có giá trị tuyệt vời sau khoảng 6 năm sử dụng chiếc xe này mới mang về thì nó khoảng độ Năm 2016 nó khoảng độ 3 tỷ Bây giờ mình xin chào bán với anh em trước nha Là 1 tỷ 850 1 tỷ 850 tí nữa mình sẽ giới thiệu thêm Tại sao cái chiếc xe lại có thể có mức giá như vậy Mức giá khá là giữ giá đúng không ạ đó tôi ta mà Nó là Forerunner mà Đó Anh em đi đến phần này giúp mình Ở đây chúng ta sẽ có một cái giá nóc Cũng rất to bản, rất cơ bắp và chắc chắn Đó Nó không phải là những cái giá nóc kiểu đính vào kèm cho nó đẹp đâu Đó là giá nóc, giá nóc thực sự Để đi off-road đây là phiên bản SL5 Từ nãy giờ mình nói thiếu thì Mình xin giới thiệu lại với anh em Đây là chiếc Forerunner SL5 Phiên bản SL5 nó không phải là Limited Nó không phải TRD Nó là phiên bản SL5 Nhưng nó vẫn rất giá trị và rất thực dụng Vuông vức, vuông thành, vuông khối Và cái hông xe thì nó cũng đã nói lên cái điều đấy rồi Đây, những cái khối vuông Forerunner, khối vuông dưới cả cánh gió này nữa Trông nó rất là chắc chắn Đó, anh em nhìn qua chúng ta ở đây sẽ có một cái móc kéo nha một cái móc kéo rất là hay ho để dành trên các hoạt động off-road chuyên nghiệp đây là một chiếc xe off-road chiếc xe rất thực tế cho hoạt động off-road rất hiệu quả với máy 4.0 V6 đây cái này mình sẽ cần thêm một cái gọi là cái cái móc nữa mình sẽ đút vào trong bằng một cái chốt chốt ở ngang nó sẽ dùng cho các hoạt động gọi là kéo những cây vật lớn như là mobile home hoặc là một cái chân đế để uh, kéo những cái thuyền những cái cano nho nhỏ vân vân và vân vân đó đó là chiếc xe dành cho off-road mà nói thật là với tầm của mình thì với tiền của mình hiện tại thì mình không đủ khả năng để chơi những cái như vậy các anh lớn các anh có tầm các anh có tiền các anh hãy đến ờ, xem cái xe này và các anh mua về các anh lắp vào đây giúp em những cái mobile home những cái ờ, gắn những cái ờ, để chuyển đồ em thì em xin phép giới thiệu đến đây thôi rồi xem cốp xe cốp cơ chúng ta có một cái bậc thềm ở đây bậc đón mình cũng chưa hiểu mục đích của nó nhưng theo mình có thể nó sẽ là để đồ hoặc là ngồi đây ví dụ như này ngồi chơi rất là ok rồi chưa kể rất nhiều cái móc ở đây để có thể móc võng móc màn <laughs> à, màn thì chắc không cần móc à, lều móc trại móc cái gì đó dây phơi thì chưa rõ lắm nhưng mà cái bệ này là có mục đích của nó mục đích của nó đầu tiên là ngồi chơi như này là mục đích để đồ đâm đồ mà mục đích gì nữa thì mình cũng không đoán được nhưng nó là off road mà nó là off road chưa kể cổng sạc ở đây camera ra đây giúp anh hai cổng sạc hai cổng điện liền một cổng 120V một cổng 12V ờ, đó thấy không ạ rất thực tế hốc này một cái hốc này hai này cái hốc này móc treo thì nhiều vô kể này. móc treo này Để hốc ở đây nữa này đó, anh em xem móc treo này đó đây là chiếc xe không phải thiên về option anh em ạ tí mình sẽ lên mình vào khoang sau à khoang trước của chiếc xe và tôi sẽ nói với anh em cụ thể đây là chiếc xe không phải thiên về option nhưng nó dành cho cái việc là đựng đồ để đồ gắn đồ đi chơi, chở người, vượt địa hình. Ford VKD mà, ở ôn VKD mà anh em. Máy 4.0 V6 mà. Đó, ngắn gọn về phần sau như thế nhá. Ở cái hàng ghế này thì mình sẽ kéo mình giật lên được. Để mình thao tác anh em xem này. Đó, anh em thấy không ạ? Hàng ghế này thì cho trẻ em ngồi thôi. Cho trẻ em ngồi thôi mà không phải cho người lớn, người lớn ngồi thì nó sẽ hơi vướng một tí. Nhưng với hàng ghế thứ hai thì người lớn, thậm chí là người lớn hơn, mà vui một tí thôi, mình 1m75 các anh cao mét 8, các anh ngồi vào giúp em rất thoáng, không phải lan tan gì nhiều, thậm chí ba người ngồi. Xin mời. Mà, đốt chân này. Độ ngả của nó cũng tương đối ổn. Bệ tí tay này. Rồi, không thích thì ngồi ở đây. Còn cái trục của cái à, trục của cái à, cầu sau này thì cũng chả vấn đề gì đâu nó không bị nhô lên nó rất ổn bởi vì đây là xe khung gầm uh, Orion frame xin lỗi Orion frame nên là nó có đủ cái không gian để có thể làm cho cái này không bị ảnh hưởng đến chỗ ngồi cửa uh, cửa gió hàng ghế sau này camera chiếu sát vào đây giúp anh hai cửa gió hai vùng độc lập rồi cổng thêm nữa cổng 12V <laughs> tha hồ sạc sạc bất kỳ chỗ nào trên xe <laughs> toàn cổng là cổng trời ạ à, một cái xe off road một cái xe mà chả có option điện đóm tiện nghi gì cả nhưng mà lại rất là nhiều cái công cụ để để đi chơi đó à, anh em nhìn cái tay đóng cửa này nó to như này cơ mà nó to chắc như này cơ mà vào nó mới như thế này cơ mà nó quá mới Tí nữa anh xem sẽ khám phá hàng hàng trên ở cái khoang lái phía trên rồi xem cái số ô đô của xe này tại sao mình nói cái từ mới nhiều thế vì xe này nó mới thật mà mang cho nhiều người xem mang cho nhiều người xem mang cho anh em dọn rửa xem mang cho người ờ, người lau xe xem họ đánh giá chiếc xe này mới đi khoảng khoảng ba bốn vạn nhưng mà nhưng mà khi mình nói con số thật thì họ không tin bởi vì tại sao chủ xe là một ờ, một anh làm bên an ninh quân đội anh ấy rất giữ gìn cái thứ hai đó cái xe này cái chất liệu nó quá bền tôi ta mà tôi ta thì quá bền rồi Nói thêm nữa cũng hơi thừa Đó. Chấm của chiếc xe này là 4.0 Nó không quá lớn 270 mã không quá lớn Nhưng cái sự không quá lớn đấy Nó lại làm cho chiếc xe bền và đủ dùng Anh em có quan sát những cái chất liệu da này uh, Nhựa này trên xe Và những cái độ bóng sáng của của cần số của bảng điều khiển của mọi thứ đi em có thể quan sát thấy là nó trong tình trạng rất tốt đó lý do tại sao mình nói ban đầu đó là nhiều anh em đoán cái số km của chiếc xe này đoán sai bởi vì không nghĩ rằng chiếc xe này đã có thể giữ tình trạng tốt đến như vậy hàng Mỹ mà hàng Mỹ của tôi ta một anh bên quân đội sử dụng rất là giữ gìn rất là giữ gìn đây số km của nó là ô đô là 106.000 mile anh em đổi ra số km ở ờ, uh, mình về thiết kế của cái khoang này thì uh, phải nói là vuông vức to bản cái tay lái nó cũng cho mình cảm giác rất to bản rất là rất là vòng rất là lớn vòng rất là lớn và những cái chi tiết về nút bấm ở đây nó cũng vuông vức nó vuông vức để mình có thể dễ sử dụng nó là Toyota nó mang cái logic của Toyota trong mọi cái thiết kế nhưng nó lại rất dễ sử dụng và rất là mỹ trong cái <laughs> việc là thiết kế đó nó phải uống Starbucks nó phải ăn uh, McDonald's để nó thiết kế ra những cái nó ờ, vuông vức như thế này đó, anh em có thể uh, quan sát chiều du anh sát sát vào những cái hình vuông những cái nút bấm ở đây đó nhìn này đây đây tất cả đây nữa những cái phím này thì nó quá nhạy nó rất là nhạy bén không phải nói thêm mời anh em đến test thử cái sự nhạy bén của những cái nút bấm những cái phím bấm sau 5 năm sử dụng một chiếc xe đây đúng gài cầu chiếc xe này đó còn cái bảng này là cái ờ, cần điều khiển đây thì ờ, anh em không thích cái này thì anh em có thể bóc ra thì anh chủ cũ anh đã dán đây một chút ở đây rồi nó cũng tương đối sạch thôi cũng nói lại với anh em ở đây có rất nhiều hốc để đồ hốc chứa đồ đấy anh em xem này đây nữa đây nữa để cốc để đồ rất nhiều luôn họ bố trí để họ họ họ đi chơi họ để đồ mà để móc đồ để chứa đồ chứa người nó rất rộng rãi anh em có thể quan sát thêm mấy cái phần uh, giả vân gỗ ở đây của chiếc xe đây là một cái giả vân gỗ hoặc mình không biết là giả vân gỗ hay gỗ thật nhưng nó cũng rất là sáng và rất là ổn trong cái hiện trạng của chiếc xe trong sau 5 6 năm sử dụng. Ờ, xin phép chia sẻ với anh em khi mình cầm lái chiếc này. Rồi máy 4.0 thì nó chạy đường phố nó dư dùng, nó dư dùng nên hơi nhích ga một tí nên là nó sẽ vút đi rồi còn bảo là nó mang lại một cái cảm giác dính lưng thì chưa hẳn là dính lưng nếu như mình chuyển sang chế độ S này chuyển sang chế độ S thì nó sẽ hơi vút đi một tí và nó dư dùng với cái công suất là 270 mã khoảng 270 mã tay lái thì rất là đầm và có cảm giác thật về không gian ngồi của chiếc xe và cái độ tầm quan sát của chiếc xe này thì mình đánh giá là cao đánh giá rất tốt về cái khả năng quan sát của chiếc xe cái kính của nó mình không biết là diễn tả bằng từ gì vì <laughs> có thể là kiến thức xe của mình hơi hạn chế em xin lỗi anh em và xin lỗi các anh là cái kính của nó nó đẩy nó đẩy cái khoảng cách lên tương đối tốt nó làm cho mình có cái cảm cảm giác về về khoảng cách về các bậc di chuyển đằng sau tương đối tốt không hiểu là nó kiểu thiết kế kiểu gì và làm kiểu gì nó khác với những cái xe trung cấp mình chạy đó đi qua những cái gmấp mô thì nó không là gì đúng là xe, xe SUV, SUV mà còn cách âm thì nó quá tuyệt cách âm chiếc xe này rất tuyệt khi ngồi trong xe thì thực sự là không còn nhiều cái tiếng ồn bên ngoài tất nhiên là phải có một tiếng ồn tiếng ồn nhất định để mình có thể đi được và biết được xe mình đang di chuyển như thế nào và các xe khác di chuyển như thế nào nhưng mình nói về cái tạp âm theo kiểu gió theo kiểu ù ù từ ờ, động cơ rồi từ những cái xung quanh thì nó hơi ít nó không có cách âm tốt tầm nhìn tốt lái ở đường phố thì thực sự rất dư dùng rồi máy V6 đây khoang máy này thì bố trí đẹp sạch sẽ gọn gàng cái độ sạch của nó thì ờ, <laughs> do chúng mình dọn còn cái sự gọn gàng của khoang máy thì nó khác với cả những cái Toyota, Toyota mình đã được xem thì ờ, cũng xin phép là không có thể bình luận thêm nhiều về về sâu khoang máy này vì phải chỉ có anh em thợ và những người đi xe Toyota rất lâu năm thì mới thể đánh giá hết cái vấn đề của khoang máy mình xin phép là mình dừng đến mức độ này nhưng uh, về cái độ mới của những chi tiết ốc nhựa ở trên này thì uh, chắc chắn là nhiều anh em sẽ thích những người đi xe lâu năm thì họ sẽ đánh giá rất là nhanh vấn đề này thôi những anh lớn những người chơi xe off-road những tay uh, xanh sỏi về xe cỡ lớn thì em xin mời các anh đến xem em xin mời các anh chạy thử thoải mái kiểm tra thoải mái và cảm nhận được cái độ mới của chiếc xe sau từng đấy thời gian và giá trị của chiếc xe em xin nhấn mạnh là giá trị chiếc xe này chiếc này thì uh, nói lại một tí thôi là đang giao bán với giá khoảng 1 tỷ 850 có thương lượng xíu xíu mời anh em đến uh, thưởng lãm chạy thử Forerunner 2016 Nhật Mỹ